Hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh uh, Tiếng Bóng Đá cũng như là cái kênh uh, Tiếng Soi Kèo nha Anh em hãy ấn like ở cái video này cũng như là ấn nút đăng ký theo dõi hai cái kênh của Tiếng nha Để anh em có thể nhận được những cái thông báo khi mà có video mới nhất uh, Thì uh, vào ngày mai cũng sẽ có hai trận đấu sớm tại bảng D Giải đấu vòng chung kết U20 châu Á được diễn ra Giữa U20 uh, Kyrgyzstan với U20 Nhật Bản Ờ, và trận đấu giữa U20 Trung Quốc với U20 uh, Ả Rập Xê Út. Ờ, ok thì Tiến cũng đã lên video soi kèo phân tích hai cái trận đấu này tại cái kênh uh, Tiến bóng đá. Uh, anh em có thể vào xem để anh em tham khảo ở mã kèo ở hai trận đấu này nha. Uh, nếu mà anh em tìm kiếm cái tên uh, Tiến bóng đá này mà không thấy á, mà muốn tìm kiếm nhanh hơn thì anh em cứ vào cái kênh uh, uh, Tiến soi kèo này của mình. Uh, rồi anh em cứ kéo xuống tí là sẽ thấy cái kênh uh, tiếng bóng đá anh em chỉ cần ấn vào đấy sẽ ra những cái video ờ, mới nhất từ cái kênh này ok thì ờ, trong cái video lần này tiến sẽ soi kèo ờ, phân tích cho anh em cái trận đấu giữa Sassuolo với Cremonese tại vòng 25 Serie A à, thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc 0 giờ 30 khuya ngày hôm nay nha anh em à, trước tiên Tiến sẽ đảo qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra ở cuộc đối đầu này cho anh em xem trước nha đây thì à, đội chủ nhà Sassuolo đã được nhà cái à, ship ở, cửa trên khi lần lượt uh, uh, chấp đổi khách Kemonaze với các mức chấp là 0.5 0.75 uh, rồi một hòa cho đến mức chấp uh, rất là cao 1.25 đấy uh, còn mã kèo tài xỉu của trận đấu này là lần lượt từ uh, 2 hòa 2.25 uh, cho đến 2.75 rồi 2.5 nói chung có đủ hết các loại mã kèo luôn nha anh em đấy rồi kèo hiệp 1 này kèo tỷ số kèo góc ờ, kèo thẻ phạt nói chung rất còn rất là nhiều các mã kèo cho anh em lựa chọn khi mà anh em ờ, tự chơi trên cái trang này đấy nhiều cái mã kèo ờ, tỷ lệ ăn rất là cao này rồi nạp cúc thì một một rất là nhanh luôn nha anh em vậy thì uh, việc gì mà anh em không chơi lại đi chơi bên ngoài qua thầu qua cò làm gì đúng không vừa mất like mất phí này lại còn gặp rất là nhiều vấn đề phức tạp khác nữa đấy chưa nói đến cái việc là anh em chơi bên ngoài rất là dễ dính tới cái vấn đề về pháp luật nữa đấy tốt nhất thì à, tiến khuyên anh em cứ tìm một cái trang uy tín mà chơi còn nếu như mà anh em mà chưa tìm được một cái à, trang uy tín ấy thì cứ liên hệ cho tiến tiến sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho anh em uh, một cái trang chơi uh, cũng như là sẽ thêm tất cả anh em vào nhóm của tiến luôn uh, và tiến sẽ chia sẻ thêm cho anh em về cái cách uh, uh, đầu tư bóng đá uh, một cách mà hiệu quả nhất đấy nói chung thì uh, tất cả đều là miễn phí luôn nha anh em đấy và tiến sẽ uh, không thu một đồng lọc lá nào từ anh em hết anh em nhớ nhé chứ không phải nhiều người nhiều cái kênh khác cứ phải vào nhóm là phải thu lọc thu phí từ anh em à, đấy tiến chỉ nói đơn giản vậy thôi nếu mà anh em cần hỗ trợ gì về bóng đá này hoặc là muốn lấy các cái mã kèo mà chuẩn ấy, thì à, cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo hoặc là telegram à, tiến có để phía dưới bên cái góc màn hình ở video này này ok thì à, tiến cũng đã cho anh em xem qua về cái tỷ lệ kèo rồi giờ thì tiến sẽ quay lại với à, à, phân tích sơ qua về cái trận đấu giữa Sassuolo và Cremonese cho anh em tham khảo nha thì đây thì Sassuolo theo tiếng thấy thì cái đội bóng này này đang dần đi ờ, đúng hướng trở lại sau cái khoảng thời gian mà chật chọt mà mà đã từng làm cho cái chiếc ghế của huấn luyện viên ờ, Dionisi lung lay đấy thì cái thời điểm đó thì ờ, Sassuolo chỉ chỉ uh, kiếm được uh, vỏn vẹn là hai điểm sau 8 vòng đấu mà thôi uh, cụ thể hơn là huấn luyện viên Dionisi đã uh, được nở nụ cười ở 5 trên 6 trận mới đây này đấy uh, thì Sassuolo đã kiếm được đến 11 ờ, điểm sau 3 thắng hai hòa và chỉ chịu đầu hàng trước cái đội đầu bảng ờ, Napoli vì vì ờ, đội bóng này quá mạnh nha anh em. Đấy và nếu mà vượt qua được uh, Cremonese trong cái trận đấu này thì Sassuolo sẽ tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng Serie A và sẽ tránh xa thêm cái nhóm uh, gớt hạng một cách an toàn nhất. Đấy, hiện tại thì thì thằng Sassuolo cũng chỉ ờ, có được 27 điểm sau 24 vòng đấu mà thôi đấy và với cái thực lực và cái tình thế hiện tại đấy thì Sasu luôn dường như sẽ ờ, không khó để giành cái quyền ở lại ờ, hạng đấu cao nhất cái xứ sở mì ống thêm một mùa nữa à, đấy thậm chí là mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Dionysi là tối thiểu phải đứng từ cái vị trí thứ 12 trở lên như là ở 7 mùa liên tiếp trước đó mà đội bóng này đã từng làm được đấy và trước khi mà tính xa hơn thì uh, Sassuolo phải làm thật tốt khi mà tiếp đón uh, thằng Kemoneze này trên cái sân nhà vào đêm nay. Đấy, và nói về Kemoneze ấy, thì à, <clears throat> anh em có thể thấy này, cái đội bóng này đang thi đấu ờ, rất là tệ ở cái mùa giải à, năm nay. Và dường như là Kemoneze có cái duyên uh, uh, kỳ lạ với ông lớn Goma. À, anh em thấy này, thì hồi, hồi đầu tháng 2 vừa rồi thì Kemoneze đã xuất sắc loại cái đội bóng của Jose Mourinho để tiến bước vào cái vòng bán kết uh, cúp quốc gia Ý. À, chưa dừng lại ở đây nữa thì Cremonese lại tiếp tục hạ gục cái đội bóng uh, thành Gome ở vòng đấu uh, gần đây nhất tại Serie A. Đấy thì đây cũng chính là cái chiến thắng đầu tiên của hàng uh, Cremonese này tại Serie A luôn nha anh em. À, hiện tại này thì Cremonese đang xếp ở cái vị trí thứ 19 à, nhóm nguy hiểm. Đấy thì trên uh, bảng xếp hạng hiện tại với 12 điểm uh, sau 24 vòng đấu thì cái đội bóng này đang kém cái vị trí an toàn gần nhất là vị trí thứ 17 Spezia tới 9 điểm cách biệt à, nhưng hiện tại thì thằng Cremonese này đang trên cái đà là hưng phấn sau một cái thắng lợi đầu tay uh, tại syria anh em à, và chắc chắn là đội bóng này sẽ thi đấu hết mình và đặc biệt là uh, là là sẽ hướng đến việc là có điểm trên sân của Sassuolo đấy và trong cái lịch sử đối đầu thì cái cặp đấu này cũng uh, cũng uh, uh, chỉ mới gặp nhau ba lần mà thôi nha anh em đấy và cái kết quả này đã chia đều cho hai đội này anh em thấy này Sassuolo và Cremonese đều có được một chiến thắng ở hai trận giao hữu trước đó à, và gần đây nhất ấy, thì à, tại lượt đi Serie A mùa này à, thì thì trên sân nhà à, hai đội cũng đã bất phân thắng bại với trận hòa 0-0 trên sân của à, hàng Cremonese à, và với cái tỷ lệ kèo hiện tại ấy thì à, Tiến sẽ chốt cho anh em ba cái mã kèo để cho anh em tham khảo nha đây à, mã kèo đội khách Cremonese chấp ờ, không được chấp 0.75 cả chặn cùng với mã kèo vip xỉu gốc 9.5 cả chặn này vì à, hai cái thằng này à, thường gặp nhau ấy diễn ra với cái thế trận không có quá là quyết liệt và thường hay tranh chấp ở giữa sân thôi nên à, rất là khó để cái trận đấu này à, có trên chín quả gốc nha anh em đấy đấy và anh em à, nhớ dần thêm cái mã kèo chủ nhà Sassuolo thắng 2-1 cho tiếng luôn nha để tránh cái trường hợp mà nằm đổi khách được chấp 0.75 này nếu mà Sassuolo mà ăn 2-1 ấy thì anh em sẽ thua nửa mâm ở cái mã kèo này nhưng bù lại nếu mà anh em đã vào cái mã kèo tỷ số 21 thì anh em sẽ hấp full được cái mã kèo tỷ số này à, với cái tỷ lệ là một ăn 9 ăn 10 đấy anh em chơi bóng thì phải như vậy mới có lời đúng không à, ok chốt lại lần nữa là ba mã kèo cho anh em tham khảo nha à, nếu mà trùng máu thì anh em có thể vào luôn đây à, mã kèo Kemonese được chấp 0.75 cả chặn cùng với mã kèo VIP xỉu góc uh, 9.5 này à, và anh em dằn thêm cái mã kèo tỷ số 21 dành cho Sassuolo Ok thì cái video đến đây à, cũng dài rồi nên Tiến cũng sẽ uh, kết thúc cái video này tại đây nha nếu mà anh em cần hỗ trợ về cái vấn đề gì mà liên quan đến bóng đá ấy, hoặc là muốn nhận những cái mã kèo chuẩn nhất thì thì à, anh em cứ liên hệ cho Tiến qua cái số Zalo hoặc là Telegram Tiến có để uh, phía dưới màn hình ở góc uh, của video này Ok thì anh em cũng đừng quên là ấn like video này cũng như là ấn nút uh, đăng ký theo dõi kênh Tiếng Sâu Kèo cũng như là kênh à, Tiếng Bóng Đá để anh em có thể nhận được những cái thông báo mới nhất khi uh, có video mới từ cái kênh Tiếng Bóng Đá cũng như là kênh Tiếng Sâu Kèo này nha. Uh, cảm ơn anh em và chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư.